Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả em đã quay trở lại với kênh youtube của Khóa Xe Và trong video ngày nay, Khóa Xe sẽ lại chia sẻ, giới thiệu review cho anh em một tựa game có tên là Mario Infinity anh em nhé Ok, thì uh, tất cả những đường link như đường link web của dự án này cũng như là đường link uh, white paper sách trắng và uh, link Aerob mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok, thì đây đầu tiên, thứ nhất đây chính là web của dự án Mario Infinity anh em nha thì để có thể chơi được tựa game này thì em sẽ tiến hành à, kết nối với ví à, metamask hoặc là chơi wallet này đó anh em quan sát góc phải trên cùng này ở đây có một uh, à, collect wallet tức là chúng ta sẽ tiến hành kết nối ví đấy ví dụ đây là mình kết nối với ví metamask chẳng hạn này đó mình sẽ tiến hành nhập mật khẩu nha tiếp theo thì mình sẽ tiến hành nha. chọn ví để mình kết nối này sau đó nhấn vào tiếp theo nha rồi chọn kết nối ha ok như vậy mình đã kết nối dự án với ví metamask thành công rồi em nha đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lướt một vòng trang chủ xem như thế nào này thì đây sẽ có rất nhiều các mục nha như pre-sale này rồi preview như là rule of earning rồi personal central anh em nha anh em có thể tiến hành truy cập vào web để tìm thêm nha ok tiếp theo là mình sẽ chia sẻ review cho anh em à, về white paper này tức là sách trắng này đó thì đây là hệ sinh thái game đỉnh cao trên cơ sở metaverse và đời phi cùng mô hình thưởng top cường anh em nha thì uh, trong sách trắng này thì sẽ có rất nhiều các nội dung như giới thiệu này khái quát game này rồi nâng cấp nft cũng như là chế độ chiến đấu để trợ marketplace đấy hay là khai thác thanh quả rồi token toàn độ và cuối cùng là lộ trình quy hoạch anh em nha. rồi thì uh, ở dưới sẽ là thông tin chi tiết này giới thiệu này khái quát này rồi uh, về game này tiếp nữa là khái quát game này sẽ có hệ sinh thái này cốt truyện này đó mình thấy đồ họa giống như là đấy anh em nào mà chơi tựa game Mario rồi anh em qua sao chưa rồi có hộp uh, à, Genius này rồi nhân vật này nhân vật thì có level này, HP này CA DAX này rồi MP này tức là mana đấy tiếp theo là công cụ này kéo xuống tiếp nữa sẽ là nâng cấp NFT này đó rất nhiều mục luôn sẽ có phẩm chất NFT số lượng đá tỷ lệ dung hợp đó rồi thứ tư là chế độ chiến đấu này thì uh, link uh, white paper này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha đó ở trong white paper này sẽ có tất cả các thông tin về dự án rồi anh em thấy đọc nhá đấy chương 9 là lộ trình quy hoạch này roadmap này anh em ạ quý 2 này rồi quý 3 này, quý 4 này rồi quý 1 năm 2023 này ok tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách làm aerob nha và aerob này là chúng ta sẽ ăn chia 5 triệu đô la Mỹ à, của đồng token à, MRO anh em nha đó anh em thể quan sát này này là divide 5 million US dollar ở MRO token này thì đây chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản thôi như là join tham gia kênh cũng như là nhóm telegram này theo nữa là follow theo dõi tài khoản twitter rồi tài khoản youtube này hay là like thích và retweet bài đang được ghim này đó và cùng anh em sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví BSC BS20 của anh em Ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách chúng ta làm luôn nha Đầu tiên nhất thì chúng ta sẽ tiến hành join à, tham gia vào kênh Telegram của dự án này anh em sẽ nhấn chọn vào nha sau đó anh em sẽ nhấn vào join này thì đây là nhóm của dự án có tên là Mario Infinity Việt Nam này với hơn 7.000 thành viên anh em nhá. Anh em sẽ tiến hành nhấn vào nút Join Group ở góc dưới màn hình này để anh tham gia ha. Ok, mình đã tham gia rồi. Tiếp theo anh em quay trở lại này và nhấn vào Continue để tiếp tục này. Ở bước này thì em sẽ tiến hành nhập địa chỉ email và họ tên của anh em. Rồi anh em có thể tích chọn vào đây ha và cùng nhấn vào Save để lưu này. Ok, bước kế tiếp thì em sẽ tiến hành à, chọn loại tài khoản chúng ta muốn đăng nhập nha ở đây sẽ có discord này rồi tài khoản gmail cũng như là email ở đây mình sẽ chọn tài khoản gmail ha mình sẽ nhấn chọn vào google này rồi ok như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh telegram này ok mình sẽ nhấn vào join nha để tham gia này ở đây thì mình đã tham gia rồi hiện tại thì kênh telegram đang có hơn 33.000 à, thành viên nha anh em sẽ tiến hành nhấn vào join group của góc dưới màn hình này ok mình sẽ quay trở lại ha và nhấn vào continue để tiếp tục này rồi nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ đang tham gia vào nhóm à, à, CH trên Telegram này nhấn roi này Ok mình cũng đã tham gia rồi nhóm này thì hiện tại đang có gần 3.000 thành viên anh em sẽ nhấn vào roi group nha rồi quay trở lại lại tiếp tục nhấn vào continue này rồi nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến hành tham gia vào nhóm Discord nha anh em sẽ nhấn vào decode này server này rồi nhấn vào join thành chung này tiếp theo anh em nhấn vào chấp nhận n ha ok như vậy là mình đã tham gia nhóm decode thành công rồi tiếp tục quay trở lại và nhấn vào continue này chọn phê duyệt ha Rồi, nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ đánh share on Twitter. Nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ để sau nha. Rồi còn những nhiệm vụ tiếp theo như retweet bài đăng trên Twitter này, cũng như là subscribe đăng ký channel kênh YouTube thì em sẽ tiến hành làm như bình thường nha Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 BSC Binance Smart Chain của chúng ta này. Đó ở đây em có thể lấy địa chỉ ví của em trên ví MetaMask này hoặc là ví Connect chẳng hạn. Đó em sẽ tiến hành sao chép và dán vào nha. Đó, Ok thì như vậy chúng ta đã làm xong các nhiệm vụ Aerobe của dự án Mario Infinity này nha. Thì như vậy là Hoa Sen đã chia sẻ giới thiệu cho anh em dự án Mario Infinity này của nhà sách trắng của dự án và hướng dẫn cho anh em cách chúng ta làm Aerobe của dự án này để chia 5 triệu đô la token MDO. Thì em nào quan tâm muốn tham gia thì nhớ mình để tất cả đường link ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá và nếu như em thấy video này hay biết mang lại nhiều thông tin cho anh em ấy nhớ like thích video và đừng quên subscribe đăng ký channel kênh youtube của Hoàng Sa Hoàng Sa chân thành cảm ơn anh em rất nhiều còn bây giờ em lại tất cả anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Sa bye bye xin chào